Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất hai mặt tiền Đông Anh Lâm Hà, diện tích 2014m2 có 200m2 thổ cư, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường nhựa ô tô, kết cấu. Nhà cấp 4, 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, sân đậu ô tô rộng, gần chợ, trường học, trạm y tế, khu dân cư đông đúc, giá 4,7 tỷ đồng. Nhà hẻm Nguyên Tử Lực phường 8, diện tích 69m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng đông nam, đường ô tô, kết cấu. Một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, sân trước rộng, cách Hồ Xuân Hương 800m, gần chợ, khu dân cư đông đúc, an ninh cao, nhà mới đẹp, giá 2,5 tỷ đồng. Nhà mặt tiền đan kia phường 7, diện tích 204m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường nhựa hai làn xe, nhà một hầm một trệt một gác lửng hai lầu một áp mái, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, 3 nhà kho, có thang máy, còn một lô đất trống có thể thiết kế kinh doanh thêm, nội thất cao cấp, sang trọng, giá 16 tỷ đồng. Đất Tố Hữu thị trấn Lạc Dương, diện tích 81m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô. Cách bùng binh thị trấn Lạc Dương 200m, gần chợ, trường học, ủy ban nhân dân, khu dân cư yên tĩnh, view thoáng, giá 2,55 tỷ đồng.